Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Facebook bạn tên là Vũ Học. Con kính bạch Sư Phụ, con đọc Kinh Địa Tạng thấy có dạy rằng nếu người còn sống làm những việc không lành để cúng tế cho người mất, ví dụ như sát sinh, thì phước báu không có mà còn tạo thêm tội cho người đã mất hoặc làm chậm thời gian đi tái sinh vào cõi lành của người đã mất nhưng con cũng nghe Sư Phụ giảng là không thể hồi hướng việc ác được và luật nhân quả là ai gieo nhân, người ấy hưởng. Thế nên con suy nghĩ thấy hai điều này dường như mâu thuẫn nhau. Người còn sống làm mà lại ảnh hưởng đến người mất thì tội cho người mất quá. Con xin Sư Phụ giải đáp cho con được sáng tỏa. Con xin chiên Sư Phụ. <laughs> câu hỏi của bạn vũ học rất là có học đúng là có học thật <laughs> à, <laughs> câu hỏi rất hay đấy như vậy là bạn vũ học là có học phật pháp có nghe sư phụ giảng cho nên bạn mới thắc mắc rất là tán dương những câu hỏi trí tuệ như này nghe không bạn nói rằng ban tùng kinh địa tạng thì trong kinh địa tạng nói rằng nếu những người trên trần gian này còn sống mà làm những việc không lành để cúng tế cho người mất ví dụ như là sát sinh để cúng tế không? rồi là theo những tà kiến mà cúng tế thì cái việc làm ấy không tạo thêm được cho người mất chút phước báu nào mà lại khiến cho người mất còn mất phước làm chậm cái thời gian đi tái sinh của người mất đi ảnh hưởng đến người mất trong kinh địa tạng nói là giống như người đi đường đã đeo đá nặng rồi đi đường xa đang đeo đá nặng trên người gặp người quen người ấy lại quàng thêm cho mấy hòn đá nữa càng nặng thêm càng khổ thêm đấy trong kinh địa tạng lấy cái ví dụ như vậy thế thì bạn bạn học này bạn mới hỏi rằng bạn này nghe là sư phụ giảng kinh mi tiên ấy, trong kinh mi tiên nói là không thể hồi hướng việc ác được chúng ta làm việc thiện phước chúng ta có thể hồi hướng phước báo được nhưng còn làm việc ác thì không thể hồi hướng cái cái việc ác được việc ác không gọi là phước báu không thể hồi hướng tội <laughs> được phải không riêng việc ác là không hồi hướng được nhưng việc thiện việc phước thì lại hồi hướng được trong kinh mi tiên đã giảng và thầy cũng đã giảng cái bài này rồi thế thì bạn ấy bảo là thế con thấy mâu thuẫn kinh mi tiên thì bảo không hồi hướng ác được làm việc ác không hồi hướng không gửi không hướng đến ai được Thế tại sao mà người sống ở trên trần gian này người ta làm việc ác, người ta sát sinh, người ta cúng cho ông bà, cho bố mẹ thì ông bà, bố mẹ lại bị khổ, lại bị thêm tội. Đấy, đại chúng thấy cái bạn đưa mâu thuẫn có đúng không? Rất là đúng, mà bạn thắc mắc rất đúng. Đó. Thế, thế thì à, đây là câu hỏi Thầy đánh giá là rất hay để xin chia sẻ với bạn Vũ Học và đại chúng thế này. Trước hết, ấy, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải tìm hiểu về cái luật nhân quả nghiệp báo. Cái này nằm trong nhân quả nghiệp báo cả. Và thực sự thì cái thế giới này, cái sự vận hành của thế giới này không có cái gì ra ngoài nhân quả. Còn chúng sinh hữu tình không có cái gì ra ngoài nghiệp báo đâu, thưa đại chúng. Chúng ta đều nằm trong nghiệp báo. Còn tất cả vạn loài chúng sinh thì không có cái gì ra ngoài nhân quả. Kể cả chư Phật cho đến các vị thánh nhân cũng ở trong nhân quả hết á. Không có cái gì ra ngoài. Đã gây nhân thì đều phải có quả hết. Nha. Thì à, cái việc hồi hướng của chúng ta thì chúng ta đều biết chỉ có cái việc phước thiện là hồi hướng được. Và cái này thì đại chúng được học rồi. Còn việc ác không thể hồi hướng được. Đây là bản chất của Pháp. Mọi Pháp bản chất như thế. Trong Kinh Bia Tiên nói, không thể thắc mắc tại sao việc ác này không hồi hướng được, mà việc thiện lại hồi hướng được nghe không không thắc mắc thế được thắc mắc như vậy cũng giống như chúng ta thắc mắc tại sao chanh lại chua mà mía lại ngọt phải không tại sao chúng ta đi thắc mắc chanh tại sao lại chua hả thầy mía tại sao lại ngọt hả thầy không thắc mắc thế được phải không <laughs> bản chất cái sự vật nó là như thế sự việc nó là như thế chanh thì nó chua mía thì nó ngọt thế mới gọi là chanh mía nó ngọt mới gọi là mía phải không? <laughs> chứ còn bây giờ bảo <laughs> tại sao mía bây giờ mía mà nó chua thì mình lại gọi mía là chanh chanh mà nó ngọt thì gọi gọi chanh nó là mía <laughs> phải không thế cho đây gọi là sự vật như thế cái điều ác ấy, trong kinh minh tiên đã nói điều ác bản chất của nó là co rút lại nó không thể phổ quát ra cho nên điều ác việc ác không hồi hướng đến ai được một người làm một việc ác xong để hồi hướng cho cái người mình ghét ấy không được phải không? Phải Ví dụ ờ, có ai người ta ghét Thầy Thái Minh ở nhà, người ta làm việc rất ác, người ta bảo hồi hướng cho Thầy Thái Minh để cho Thầy Thái Minh bị cái tội đấy. Không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta yên tâm ai ác mà làm việc ác với mình, hồi hướng cho mình không ảnh hưởng gì hết. Không thể hồi hướng việc ác được đến cho ai. Nhưng mà chúng ta làm việc phước, việc thiện xong thì chúng ta có thể hồi hướng việc phước thiện ấy đến cho người khác được. Đấy là cái luật của nó. Trong Pháp giới này, nó, nó bản chất nó như vậy nó hiển nhiên như vậy không thắc mắc được cái chỗ này à. thế thì ở đây á, cái vấn đề là liên quan đến vấn đề nghiệp và chúng ta biết đấy, nghiệp trong Phật giáo thì à, có được chia ra rất nhiều cái loại nghiệp khác nhau nhiều lắm à, ở đây thì không phải buổi học chuyên về nghiệp cho nên thầy không mất thời gian nói ở đây đặc biệt có hai cái loại nghiệp đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp biệt nghiệp tức là nghiệp riêng của từng chúng sinh gọi là biệt biệt là riêng biệt đấy là nghiệp riêng của từng chúng sinh, từng cá nhân, gọi là biệt nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung của một tập thể, và của một nhóm chúng sinh hữu tình. À, một nhóm, một tập thể, cho đến có thể một, một tập thể lớn, trăm ngàn vạn tỷ chúng sinh cũng có thể là một, một tập thể, tức đại chúng. Nhớ, đấy gọi là cái nghiệp chung của cả một cái tập thể này, gọi là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này cũng gọi là liên đới nghiệp, tức đại chúng để chúng ta dễ hiểu. Đối với biệt nghiệp ấy, thì ai nào, ai làm, người nấy chịu. Đấy là biệt nghiệp, ai làm nấy chịu. Ai ăn nấy no, đấy là biệt nghiệp. Ví dụ như là người cha mà đi ăn cắp hay là buôn bán thuốc phiện à, thì người cha đấy sẽ bị bắt đi tù. À, nếu công an ta bắt được anh này ăn cắp, anh này buôn bán thuốc phiện thì bắt anh ấy đi tù chứ không ai đến bắt con anh đi tù cả. Nghe Đấy, đấy là biệt nghiệp của người cha. Cái biệt nghiệp, cái nghiệp riêng. Thế nhưng, cộng nghiệp ở chỗ này chúng ta nhìn thấy xem cái cộng nghiệp đây này. Cả cái gia đình này bị cộng nghiệp với người cha. Khi người cha bị bắt đi tù thì sao? Thì con cái bơ vơ, đói khát, có khi thất học, rồi sinh ra trộm cắp tù tội. Đó, thưa đại chúng, vì người cha này là lao động chính của nhà, chỗ dựa, bây giờ bị bắt đi tù rồi. Hiểu không? Thế thì cả nhà này, trong đó những cái đứa con của cái anh này bị gánh cái hậu quả chung với nghiệp là con cái bơ vơ, không nơi nương tựa, không có chỗ ờ, cấp dưỡng cho, cho nên là đói thiếu. Rồi có khi là đi lang thang cù bất cù bơ, rồi đầu trộm đuôi cướp, rồi có khi cũng lại đi tù. Đấy, vào mà khi mà người cha đi tù thì cả nhà bị tai tiếng bị khổ tâm đại chúng thấy không Đấy, nhà nào mà bố bị trộm cắp hay bị nghiện hút bắt đi tù cả nhà bị tai tiếng con gái thì khó lấy chồng con trai thì khó kiếm vợ đúng không Đấy, cái nhà ông này ông bố bị đi tù tới thật mà con nhà tử tế không ai ta muốn gả con cho nhà này ngại lắm có con gái cũng không muốn không muốn gả cho nhà những người này bố nó đi tù có con trai thì không muốn lấy vợ ở nhà này bố lấy đi tù nó ảnh hưởng dữ lắm tới đại chúng có phải ảnh hưởng không ừ, rất là khó đó thế cho nên cái này gọi là cộng nghiệp đấy cả cái gia đình đấy cộng nghiệp và xa hơn chút thì cái dòng họ cái chi họ đấy cũng bị cộng nghiệp cũng bị ảnh hưởng ừ, đại chúng hiểu không ừ, Đấy. thế nên mà nếu rộng hơn nữa cái xóm với cái làng ấy cũng bị tiếng làng ấy có cái thằng thì nó ăn cắp ăn trộm thì nghiện ngập cũng bị ảnh hưởng ít nhiều ít thôi thế cho nên ngày xưa các cụ có câu là gì một người làm quan cả họ được nhờ nó cũng là trong cái cộng nghiệp này đấy thế rồi lại có câu gì nữa ừ, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng à, độc thọ khai hoa vạn thọ hương một người làm phước rất nhiều nghìn người được hưởng một cây nở hoa thì vạn cây khác được hưởng cái hương thơm nó là cộng với nhau đấy là đồng liên đới với nhau. Thế chúng ta đã hiểu cái chỗ biệt nghiệp và cộng nghiệp chưa? Tức là có những cái nghiệp riêng nó chi phối tới một cá nhân, còn có những cái nó ảnh hưởng chung tới nhiều người, cái cộng đồng người, cái tập thể người đấy liên đới với nhau. Và theo nhân quả ở Phật giáo á, thì cái, cái dòng nhân quả nó ngoài mối liên hệ dọc trực dòng trực hệ trực tuyến đấy <laughs> mình gọi trực dòng trực hệ trực tuyến nhân quả nó có theo dòng thì cái dòng trực dòng của nó thẳng thế này gọi là liên hệ theo cái trực dòng trực tuyến thẳng thì nó lại còn có cái liên hệ ngang cộng đồng liên đới thầy lấy ví dụ này để để chúng hiểu về cái mối liên hệ dọc liên hệ ngang của cái dòng nhân quả của nó ví dụ một người lấy một hòn đá ném xuống hồ nước hòn đá trúng đầu một con cá con cái chết có phải không đấy thì từ cái tay người ấy ném hòn đá hòn đá đập vào đầu một con cá ở dưới nước nó chết đấy là một cái dòng nhân quả trực tiếp từ người ấy đến con cá gọi là người ấy giết con cá đúng không thế nhưng mà khi hòn đá ném xuống nước ấy, thì hòn đá nó tạo ra những cái sóng cái sóng nó đập vào những con tôm con tép xung quanh khiến những con tôm con tép cũng bị sóng sánh cũng bị đau đầu một tí chứ có phải không <laughs> thì đấy là những cái liên hệ ngang nó phụ thôi liên đới đấy thì một việc hòn đá ném xuống hồ mà nó có cái dọc và có cái ngang, có cái trực và có những cái liên hệ, liên đới. Chúng ta hiểu về nhân quả chưa? Đấy, nha, để chúng ta thấy cái chỗ này. Ừ, thì nó không phải là cái chuyện hiểu nó đơn thuần chỉ có một chiều, một, một con đường đâu. Nhân quả nó lan rộng theo tất cả các chiều trong cái vũ trụ này. Nó, nó, nó, nó, nó có cái riêng và có cái chung, có cái biệt và có cái, cái cộng với nhau. Vậy thì trong câu hỏi này của bạn bạn hỏi là cái người sống ở trên trần làm những việc ác tại sao những người đã mất lại bị ảnh hưởng đây không phải là do người sống làm việc ác rồi hồi hướng cái việc ác ấy đến cho người đã mất để người người đã mất bị tội không phải vì việc ác không hồi hướng được người sống ấy giết 10 con lợn để cúng cho bố mẹ thì cũng không phải là do việc giết 10 con lợn đấy hồi hướng đến bố mẹ mà bố mẹ đã mất ấy bị quả báo bị khổ đau không phải mà do đây là cộng nghiệp đây không phải là hồi hướng phước báu hồi hướng việc ác mà đây là cộng nghiệp đại chúng hiểu không người đã mất ấy với người còn sống này vẫn đang cộng nghiệp tương tác với nhau nó có cái liên đới với nhau liên đới với nhau đó thân quyến ruột thịt là có cộng nghiệp gần à, còn người ngoài là cộng nghiệp xa nhân loại thì lại cộng nghiệp xa hơn tí nữa Đó. hay là chúng thấy như là à, cộng nghiệp gần ấy, thì cái lực nó tác động mạnh hơn ảnh hưởng mạnh hơn cộng nghiệp xa thì nó nhẹ hơn và thật xa thì nó nhẹ hơn nữa Đúng không? Đó. Thầy lấy ví dụ như là chúng ta cùng là dân Việt Nam có cái cộng nghiệp của dân Việt Nam. Bây giờ đi ra nước ngoài, một người Việt Nam nào đó mà lỡ ăn cắp, người ta bắt được, vào, người ta bêu dếu, người ta bôi nhỏ người ta lên án thế thì chúng ta là người việt nam chúng ta có bị có thấy ảnh hưởng không mình cũng ái ngại mình cũng xấu hổ chứ có phải không vì mình là người việt nam là mình có cộng nghiệp với cái người đấy tuy mình không ăn cắp nó ăn cắp nhưng nó là người việt nam giờ đi sang nhật bản mà đấy là chúng theo ở nhật bản các cái cửa hàng ở nhật bản ấy thầy nghe có người đi ở bên đấy vào nói là họ để những cái biển ở ở các cái siêu thị ấy, cái nhà hàng là để phòng người việt nam đại chúng thấy có nguy hiểm mình có, có xấu hổ không rất xấu hổ mặc dù mình không ăn cắp nhưng mình cộng nghiệp với những cái người ăn cắp là người việt nam ở bên đấy cho nên mình bị khổ đại chúng thấy không và, và, và, và nhiều khi rồi dân có họ tẩy chay mình đó đấy là mình cũng bị cộng nghiệp nhưng mà xa xa thế đó xa xa thôi đó thế hay là cả thế giới chúng ta đang cộng nghiệp với nhau trong cái đại dịch covid này đây này cả nhân loại cùng cộng nghiệp trong cái dịch covid này cho nên ai cũng bị ảnh hưởng. Chùa chúng ta đây hiện nay chưa có ai bị Covid nhưng chúng ta cũng bị ảnh hưởng, phải không? Không được đi đó đi đây, đi đâu phải tiêm hai mũi, phải, phải test Covid rồi mới được đi. Đây là bị ảnh hưởng hết đấy, cộng nghiệp đấy. Thế còn những người bị nghiệp nặng á, là bị mắc rồi, rồi có khi là à, mất thân. Đó, đấy là những cái mà, mà, mà nghiệp nặng. Đó. Thế thì chúng ta mới hiểu là cộng nghiệp nó có cộng gần, cộng xa, phải không? với nhau chứ không phải là là nó như nhau hết cả thế thì trong cái chuyện này giữa người sống và người mất vẫn có liên hệ với nhau đại chúng ạ à, chứ không phải là chết là hết không liên hệ đâu đấy, chúng ta thấy đấy, mẹ 500 kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất mà bà ấy vẫn còn về. À, bà làm ngã quỷ, bà về, bà báo cho Ngài Xá Lợi Phất. À, xin Ngài thôi, Ngài làm phước cho, cho con, để cho con thoát kiếp này, con khổ quá. À, Ngài Mục Kiều Liên mới biết câu chuyện đấy, Ngài mới đi khuyến tấn ông vua Bình Sa, xây bốn cái thất, cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đi cúng dường bốn cái thất đi cho Tăng, lấy cái phước báo hồi hướng cho mẹ Ngài. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên chúng ta với người đã mất thực sự không phải là dứt hẳn liên đới đâu, thưa đại chúng nhé vẫn còn nghiệp với nhau, à, vẫn còn nghiệp với nhau đấy. Cho nên Thầy nói một người trong gia đình chết mà bị đọa thì gia đình ấy cũng bị ảnh hưởng. Vẫn giống như nhà mình có một người đi tù vậy đấy, thưa đại chúng. Nó chỉ khác ở cái cõi thôi. Chúng ta cứ quen gọi là người đã mất, chứ thực ra có mất đi đâu đâu đại chúng. Cái người gọi là đã mất là họ chỉ bỏ cái cõi giới này, họ chuyển sang cõi giới khác họ sống thôi và họ vẫn đang sống đấy chứ có đúng không này chúng đúng không cô hồn họ vẫn sống đấy chứ ngã quỷ họ vẫn sống đấy chứ nó mất là mất tạm gọi là mất ở cái cõi này giống như chúng ta không ở chùa Ba Vàng thì chúng ta mất ở chùa Ba Vàng thì chúng ta đi về Mạo Khê không có mặt ở đây gọi là mất ở đây có đi về Mạo Khê vâng, thế đấy đấy gọi là mất đấy. cõi chúng ta đấy cái chết này nó không phải là mất đi đâu cả mà nó thực sự chỉ là di chuyển thôi cái người gọi là mất ấy người vẫn đang sống ở cái cõi của họ đang đồng thời sống với chúng ta cái người ở dưới địa ngục họ cũng đang sống mà đang sống trong địa ngục và sống đồng thời gian với chúng ta có mất đi đâu đâu cho nên thực sự vẫn có liên hệ liên đới với nhau đấy đại chúng thấy không nào trong kinh địa tạng cũng có những câu chuyện đấy phải không? mẹ của thánh nữ quang mục đấy cũng bị đọa phải không? rồi được cái duyên mà quang mục xuống cứu mà cái đấy là liên đới với nhau thế cho nên đã liên đới đều là trong cái cộng nghiệp cả nhé vậy nên cái việc người sống làm việc ác sát sinh để cúng tế cho người mất không phải là hồi hướng việc ác cho người mất đâu nhưng người mất ấy vẫn bị cộng nghiệp với thân quyến ở dương thế cho nên vẫn bị cái khổ lây cái vạ lây giống như chúng ta có một người bị bắt vào tù thì chúng ta cũng đau lòng lắm. Người thân nhà mình bị nhốt trong tù, ta đau lòng lắm. Nó ở trong tù bây giờ nó lại bị khổ nữa, bị hành hạ thì ta cũng đau khổ lắm chứ. Phải không? Thế và nếu mà cái người ở trong tù nghe tin ra ngoài, thấy thân nhân con mình ở ngoài nó nó đánh nhau, nó bị người ta bắt, bị người ta đem đi xử, xử bắn thì người ở trong tù cũng khổ lắm chứ. Đại chúng có thấy khổ không? Khổ chứ. Mình ở trong tù bây giờ nghe tin ờ, người thân mình ở ngoài bị làm sao đấy mình cũng đã khổ rồi đó nó như vậy đấy thế thì cũng tương tự như vậy chúng ta sống trên trần mà chúng ta làm việc ác thì người đã mất ở thế giới bên kia gọi là mất chứ họ sống thế giới bên kia họ bị liên đới họ cũng cộng nghiệp với chúng ta cũng khổ lắm thế cho nếu một người biết tu chúng ta biết tu tập biết hướng thiện và một người biết xuất gia tu hành thực sự mà nói thưa đại chúng rất rất nhiều thân quyến của chúng ta ở thế giới bên kia ở nhiều thế giới khác họ vui lắm thưa đại chúng họ hạnh phúc lắm nghe không họ biết à trong thân quyến của mình có một người đi tu hay có một người làm phật tử à là họ biết tu họ có phước đây thôi mình tìm cách kéo về để xin họ giúp làm phước cho đại chúng hiểu không đấy cho nên những người phật tử chúng ta là chư tăng các thầy đây là, là nhiều thân quyến trong tiền kiếp họ tìm về lắm đấy đúng không? tìm về họ đi theo mình có tí phước mà ờ, ta đi xin phải xin người nào có chứ đi xin cái người không có gì ai đi phải không cho nên chúng ta là phật tử là trách nhiệm của chúng ta rất có trách nhiệm là phải cứu độ cho cả thân quyến mình đã mất đấy mình phải chăm tu mình giữ giới mình biết bố thí biết cúng dường hộ độ cho chúng tăng để có phước để cho trợ duyên cho thân quyến nhà mình chứ đúng không đó nhá đấy thì cái câu hỏi này của bạn à, à vũ học thầy rất là tán thán và thầy giải thích cho bạn để bạn hiểu đây không phải là hồi hướng việc ác mà đây là do cộng nghiệp mà liên đới nghiệp với nhau cho nên chịu cái khổ với nhau đó là cộng nghiệp nha